Mình bước vào phòng của mình, chiều thấy em gấu của mình cũng đang đứng một mình nhìn mặt em nó có vẻ đang rất là cô đơn mọi người ạ. Thế là mình nên ngay Shopee và đặt em nó thêm mấy em nữa. Nướt nướt nướt nướt hoái cả mắt thì cuối cùng mình cũng tìm được một em khá là ưng các bạn ơi. Đó là em Zenix này này. Thế là mình quyết định xuống tiền luôn em Khoa. 2000 years later. Sau 7749 ngày chờ đợi thì cuối cùng mình cũng nhận được hàng. Lúc nhận hàng mới nhớ là trước đây mình cũng đã đặt một bộ Nego gấu đôi này rồi trời ơi. Giờ không biết bé nào trước đây thôi thì ghép bé to nhất trước nha. ghét luôn Mình sẽ ghét vào lòng Đây Mình sẽ bỏ ghét năm rồi nha Hiện tại bây giờ đang là 2 giờ chiều sẽ bắt đầu ghét xong xong Xong bao lâu nha, từ giờ đến năm giờ đi à, đến năm giờ sẽ ghét Sẽ ghét đến đâu nha mọi người nha Bắt đầu nha thì giỏi thêm dần thì giờ con là 14 giờ 55 phút ô trời ơi một giờ đồng hồ lần tiếng tôi ghép hai cái chân trời ơi, có mỏi luôn ngoài cả mắt rồi đấy tiếp tục ghép đâu rồi tiếng 2 tiếng 20 phút trời ơi quá chi là rất là mỏi mắt mọi người cãi cả mắt luôn đấy mọi người đau cả hai đầu ngón tay này còn những gì gì đau lắm mọi người ạ Three days later mọi người ạ hiện tại bây giờ là chín là 18 phút đấy thì lúc chiều tôi đã ghép được à, đến bước 3 của à, ờ, MB đấy à, khóa khóa này rồi mọi người hiện tại bây giờ tôi bắt đầu tôi ghép tiếp lúc 4 tôi sẽ ghép đến 12 giờ đêm để xem mà à, tôi sẽ ghép đến đâu nha mọi người nhé tôi dự trù đêm này tôi sẽ ghép trong 10 tiếng là xong wow. Đấy, từ giờ đến 12 giờ đêm khoảng độ 2 tiếng rưỡi nữa Đấy, đến uh, lúc chiều 2 tiếng rưỡi bây giờ 2 tiếng rưỡi thì sẽ là 5 tiếng tôi sẽ sẽ được ghép được một nửa của em đâu nhé mọi người nhé Nét thì không tiếp tục nha các bạn ơi mình đang rất đau để đau hết đầu ngón tay rồi các bạn thì bây giờ bây giờ đang là 22 giờ 20 phút rồi 10 giờ 20 rồi mọi người vừa sang 20 rồi này đấy tôi đã ghép được uh, khoảng độ 3 phần 3 trên 10 rồi mọi người 30 phần trăm rồi 3 40 phần trăm rồi mọi người bắt đầu lên phần thân của nó rồi mọi người lên phần thân của em gấu đây ý mọi người nhìn này ok không cái chân này nhìn đôi chân rất là béo luôn các bạn mọi người ạ à. trời quá là ok luôn này để cho mọi người xem uh, cận cảnh nhé mọi người nhé để tôi xong rồi xem quấn cảnh em nó này rất chị em luôn này đấy các bạn thấy không các bạn thấy ok không ạ ui trái, trái tim của chân tim trả lời trái tim này ừ, đây là đôi chân của em nó nhé các bạn nhé đôi chân của em nó đây chỗ lên phần thân này tôi tiếp tục chỗ lên phần thân của em nó nhé các bạn nhé hiện tại giờ đang là 12 giờ 10 phút rồi 12 giờ 8 phút cái đồng hồ nhảy xong à, hiện tại thì mình đã hoàn thành xong được bước 9 rất là mỏi lưng và cổ các bạn ạ à, đã cố gắng hoàn thành rồi hoàn thành được uh, à, 50 phần trăm rồi mọi người ơi hy vọng là sẽ đúng tiến độ là 10 tiếng à, hôm nay mình đã mở ra 5 tiếng rồi mình sẽ cho mọi người xem thành quả của mình nhé mọi người nhé à, cùng xem nào đấy nha mọi người nha đây là thành quả của mình này mọi người Đấy. đây là thành quả của mình một này hai này ba bốn năm sáu bảy tám chín ok chín bước nha mọi người nào hoàn xong chín bước các bạn ạ rất chỉ là mỏi đau cổ đau đau cổ đau vai đau hết cả đầu ngón tay nhưng mà nhìn lại thành quả của mình thì cũng thấy nó xứng đáng các bạn ạ thế rồi bây giờ mình chắc là mình đi vệ sinh cá nhân xong rồi mình đi ngủ và mai mình sẽ tiếp tục mình đáp các bạn ạ 2000 years later các bạn ơi hôm nay là ngày tiếp theo rồi các bạn ạ à, bây giờ hiện tại là ba giờ ba rưỡi chiều rồi đấy thì ngày hôm nay mình làm tương đối nhiều về từ sáng giờ nên là mình vừa ngủ chưa dậy thì uh, mình tiếp tục mình sao phòng để mình ghép tiếp bộ nego của mình nhá mọi người nhá hôm qua mình đã ghép được 9 bước rồi mọi người để mình cho mọi người xem thành quả hôm qua của mình nhá mọi người nhá đây là thành quả của mình sau 5 tiếng hôm qua đây mọi người ạ Đấy, thành quả của mình đấy mọi người 9 bước Bây giờ chúng hôm nay ngày hôm nay chúng ta còn 9 bước nữa Chắc là mình sẽ ghép luôn, bắt tay vào ghép luôn nhé mọi người nhé I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with me dreaming I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break I'm staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I'm staying strong, need to move on To be what I want tại thì mình đã ghép xong tất cả các mảnh của em nó rồi mà tất cả các bước rồi các bạn ạ à. thì bây giờ mình sẽ ừ, bắt đầu ghép tất cả các ừ, mảnh vào với nhau nhé mọi người nhé mọi người nhìn này đó đó mình đã ghép xong tất cả các bước rồi ok không mọi người ok không các bạn ơi bây giờ mình sẽ ghép tất cả bước vào với nhau nhé mọi người nhé mọi cùng đón xem nha thế là mình đã hoàn thành sao hoàn thiện xong em Benedict này rồi các bạn đấy các bạn nhìn này em này rất là to luôn các bạn ạ rất là to đứng em này này ui trời ơi em này giờ làm đại ca luôn các bạn ạ trời ơi giờ nhìn em này nhìn mày nhìn chưa mày nhìn chưa thấy chưa khiếp chưa khủng khiếp chưa <laughs> ok các bạn nha các bạn nhớ like đăng ký kênh để chờ đón chờ những video tiếp theo nha các bạn nha bye bye